hoa mơ nở trắng núi rừng bán lãng ta ngập tràn gió xuân ai chưa ai tiếng khen gọi bàn bâng khuâng anh là ngọn núi cao em là con suối sâu thì thầm quấn quýt bên nhau gặp nhau trong hồi em rồi đây Em ngập ngừng anh bắt vợ đi Trúng lưng ngựa xôn sang xuống chờ Chim rừng hát khúc tình ca Tin vui đến khắp mọi nhà Mẹ mừng nay đã có em Diêu hiên dệt vải trong núi rừng tan lãng ta ngập tràn gió xuân ai chưa ai tiếng khen gọi bạn bâng khuâng anh là ngọn núi cao em là con suối sâu thì thầm quấn quên bên nhau gặp nhau trong gối gấu ta thẹn thùng anh nắm chặt quá bao anh yêu em rồi đây em ngập ngừng anh bắt vợ đi chung lưng ngựa xôn sang xuống chợ chim rừng hát khúc tình ca tin vui đến khắp mọi nhà mẹ mừng nay đã có quên diệt tài trồng lánh bản làng hân hoan này đã có em dịu hiền dệt vài trong lánh bạn làng hân hoan dồn vang tiếng khen tiếng giao say ngọt ngào chung bát rượu ngô tình yêu ta dệt bên mãi